trường vàng Forex, chứng khoán Mỹ, dầu của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm trong tuần từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 5 năm 2022. Như quý biết ạ, thì tuần qua một tuần ờ, giảm giá cậu vàng. Cậu vàng của chúng ta tiến về cái vùng hỗ trợ rất là mạnh 183X nhưng mà nhanh chóng xuyên thủng và chạm đến mức ờ, kháng cự tâm lý 1800 trước khi đóng cửa ở mức là 110 18 11 đô có thể nói là tuần qua một tuần giảm khá là bất ngờ, nhưng ờ, một trong những yếu tố thúc đẩy cái việc cậu vàng xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ mạnh ở vùng 183X chính là việc ờ, đô la index của chúng ta tăng giá rất mạnh. Đấy. Tuần qua đô la index tăng giá rất mạnh. Có thời điểm đô la index lên cao nhất là 105 trước khi đóng cửa 104.4. Có thể nói đô la index thì đang tiến đến tiến đến đỉnh rồi chúng ta nhìn thấy là đỉnh một cái kênh giá rất là lớn nhiều khả năng đô la index sẽ dịch ngang quanh cái vùng linh ba linh năm này một hai tuần sau đó thì sẽ điều chỉnh đi xuống đây cũng sẽ là trợ lực rất lớn cho cậu vàng có thể kết thúc đà giảm để tìm được đáy của năm trước khi bước vào uh, chu kỳ tăng giá đối đô thị uh, đô la index thì uh, chart H4 của đô la index đã xuất hiện những cái tín hiệu đảo chiều nó khá là rõ nét đấy Chúng ta nhìn thấy chart H4 đã xuất hiện ra cây Doji đảo chiều rất là rõ nét và cây Doji đảo chiều này lại xuất hiện đúng ở cái vùng à, đỉnh quan trọng là 105.3 giá thì lên cao nhất 105 rồi do vậy rất nhiều khả năng đây sẽ là đỉnh Đấy, nó có sai số một chút khi nó không chạm chen và nhiều khả năng đô la index sẽ loanh quanh ở cái vùng 04 à, 05 này trước khi đảo chiều lao dốc xuống vùng 03 về lãi suất của Mỹ thì ờ, bond của Mỹ tuần qua cũng là một tuần ờ, tạo đỉnh. bond của Mỹ chạm đến mức cao nhất là 3.2 trước khi đóng cửa mức 2.92. À, trên chart à, daily thì bond của Mỹ cũng đã tạo ra cái cặp nến đảo chiều khá là rõ nét. Đây chúng ta nhìn thấy cặp nến đảo chiều. Mà cặp nến đảo chiều đúng ở cái vùng à, kháng cự mạnh. Cái trend line rất là mạnh À, lãi suất bon trước ờ, khủng hoảng thì có thể nói là cái ờ, đô la index tăng đến thời điểm này có thể nói là đang tiến vào vùng kháng cự mạnh và nhiều khả năng sẽ đảo chiều giảm giá ngắn hạn. Do vậy, ờ, các thị trường khác ví dụ như là thị trường vàng này hoặc là thị trường chứng khoán này hoặc hoặc là thị trường tiền điện tử hoàn toàn có thể có những cái nhịp phục hồi. Đây, chart tuần của lãi suất ờ, bond 10 năm của trái phiếu chính phủ Mỹ cũng tạo ra cặp nến đảo chiều. Nó có cặp nến đảo chiều thì nó báo hiệu là cái xu hướng tăng ngắn hạn sẽ tạm thời kết thúc và sẽ bước vào cái ờ, xu hướng điều chỉnh. Cái này cũng rất là phù hợp bởi vì trước đó tôi vẫn nhận định với quý vị là khi bond của Mỹ tăng lên vùng 3.2 sẽ gặp kháng cự. Nó sẽ mất thời gian để nó vượt qua đây và nhiều khả năng nó cần tích lũy lại, test lại khu vực 2.5 này đi ngang quanh khu vực 32 2.5 này một thời gian để lấy lại ờ, đà trước khi bứt phá. Tuần qua thì xét về thông tin cơ bản của chúng ta thì tâm điểm của chúng ta chính là thông tin CPI của Mỹ. Chúng ta biết là CPI của Mỹ tuần qua cũng tiếp tục tăng khá là mạnh. Đây, ngày thứ hai chúng ta không có tin. Ngày thứ ba của chúng ta tâm điểm là thông tin CPI của Mỹ. Thì CPI của Mỹ tăng 0,3%, uh, ờ, cao hơn kia dự đoán các chuyên gia. Mà đặc biệt cái co CPI này, cái lạm phát lõi mà Fed dùng để theo dõi, uh, để quyết định lãi suất này, thì tăng rất là mạnh, tăng 0,6%, mạnh hơn rất nhiều mức 0,4% của thị trường dự đoán. Đó là lý do mà đô la index tuần qua rất là mạnh. À, bên cạnh đó thì thông tin PPI ngày thứ năm cũng tăng ở mức tương đối khá, tức là khá sát với dự đoán các chuyên gia. Có thể nói tuần qua thì là các thông tin uh, ra là nó khá sát với kỳ vọng, kể cả thông tin CPI. Tuy nó có tăng nhưng nó không tăng quá mạnh so với cái ờ, mức kỳ vọng ban đầu. Khá sát với kỳ vọng. Tuần tới, xét dưới góc độ thông tin cơ bản thì tuần tới không có nhiều thông tin ngày thứ hai chúng ta không có thông tin nào quan trọng ngày thứ ba ngày thứ ba chúng ta cũng không có thông tin nào quan trọng của Mỹ cả đến ngày thứ tư ngày thứ tư thì ờ, Mỹ chúng ta có thể, sẽ có thông tin là doanh số bán lẻ bên cạnh đó tâm điểm ngày thứ tư có lẽ là sẽ là phát biểu của chủ tịch Fed à, ngài Powell sẽ phát biểu à, phát biểu này là phát biểu à, tại diễn đàn à, hội nghị do WorldChat tổ chức à, tại New York. À, chủ đề là lạm phát. Có thể nói đây sẽ là tâm điểm, tức là những cái phát biểu và những cái uh, lời nói của chủ tịch uh, Fed thì sẽ cho giới đầu tư cái manh mối để dự đoán cái xu hướng tương lai. Mà đặc biệt tâm điểm bây giờ đang là lạm phát mà đây phát biểu tại uh, diễn đàn của OneChat tổ chức lại đúng về cái chủ đề lạm phát thì cái tâm điểm của tuần tới có lẽ là uh, buổi phát biểu của ngài chủ tịch uh, Powell này thôi nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường uh, cái việc ngài Powell này nói về chủ đề lạm phát và nói đến việc uh, khống chế cũng có thể hé lộ một vài cái thông tin manh mối về việc là cái uh, tốc độ tăng lãi suất cũng như tốc độ thu hẹp QE có thể là như vậy Ngày thứ năm thì chúng ta cũng có thông tin là CPI của Anh dự kiến rất là cao. Kỳ trước ờ, năm ờ, cùng kỳ năm trước là so với cùng kỳ năm trước là tháng trước là 7%. Đến ờ, tháng này thì dự kiến nó lên 9,1%. Cái việc CPI của Anh và châu Âu tăng cũng không có gì ngạc nhiên vì chúng ta biết là cuộc chiến Nga-Ukraine leo thang kéo dài thì việc tình hình năng lượng và khí đốt của châu Âu nó rất có vấn đề. Giá nó tăng rất là cao nên nó kéo lạm phát lên tăng cao. CPI của Canada Vào ngày ờ, thứ năm thì chúng ta có thông tin chỉ số Philip Fed Index, chỉ số sản xuất Philip Fed, ờ, doanh số bán nhà đã qua sử dụng. Có thể nói là tâm điểm sẽ rơi vào ngày thứ tư. À, còn các thông tin về nhà nó cũng không quá uh, mạnh ở thời điểm này. Ngày thứ tâm điểm là ngày thứ ba các bạn ạ. Doanh số bán lẻ của Mỹ công bố 8 giờ 30 và vào lúc uh, 2 giờ đêm thì uh, chủ tịch Fed phát biểu như vậy là tin tuần tới sẽ diễn ra ngay vào đầu tuần. Ngày thứ ba, ngày thứ hai không có tin. Như vậy thì ngày thứ hai biến động theo kỹ thuật dựa vào bài chủ tịch Fed thì nó sẽ quyết định xu hướng của những ngày tiếp theo trong tuần. Đó là dưới góc độ phân tích cơ bản. Còn dưới góc độ phân tích kỹ thuật của chúng ta thì chúng ta biết cậu vàng sau khi phá cái vùng 183X tuần qua thực ra cậu vàng phá nhé nhưng chúng ta giao dịch vẫn thành công vì chúng ta mua ở vùng 183X lúc đầu thì giá xuống đến vùng 32 ờ, quay đầu lên khi đến 50 thì tôi đã nhắn cho quý vị là chúng ta chốt lời một nửa còn một nửa chúng ta rời điểm dừng lỗ về hòa 1830 như vậy khi giá quay xuống thì chúng ta bị cắt top lót mất ờ, hai giá thôi hai ba giá thôi nhưng mà ngược lại chúng ta cũng đã kịp chốt lời được 15 ờ, giá rồi một nửa rồi do vậy sau đó thì giá vàng phá xuống nhưng chúng ta không hề có lệnh mua lên ở vòng 2 à, tuần tới thì với cái xu hướng down chen ngắn hạn như này thì có lẽ chúng ta sẽ canh là canh ờ, bán là chính nhưng ngược lại chúng ta sẽ canh mua tại những ngưỡng kháng cự rất mạnh những ngưỡng hỗ trợ rất mạnh mà thị trường đang xác lập à, đối với lệnh canh bán cộng vàng thì đối với lệnh ngắn hạn ngay ngày thứ hai giá sẽ biến động theo kỹ thuật thì nếu giá hồi lên trở về test lại khu vực 3x này thì lại là khu vực bán của chúng ta nhé khu vực 3540 Đấy, từ hỗ trợ sẽ chuyển thành kháng cự và nếu ngay ngày thứ hai giá lên đến 3540 chúng ta sẽ bán tại khu vực 3540 này đấy chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 50 chốt lời chúng ta hướng về 1800 như vậy nếu chúng ta dừng lỗ thì đâu đó vào tầm độ 10 12 đô còn chốt lời thì nó sẽ rơi vào tầm 35 à, 40 đô một kèo cũng ok Ngược lại trong tuần nhé thì chúng ta canh theo cái ờ, cạnh trên của chen này để chúng ta bán thôi. Nếu uh, trong tuần nhiều khả năng nếu giá vàng tìm trở về vùng đây vùng dưới 65 60 65 đây sẽ là khu vực chúng ta bán. Chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 73. Phá qua kênh là chúng ta dừng lỗ được rồi. Phá qua kênh 5 giá. Đó. Chúng ta lưu ý nhá, trong tuần thì chúng ta sẽ quanh bán dưới 65. 60 65 dừng lỗ phá qua 73 chốt lời chúng ta sẽ hướng về vùng 3x này thôi ngắn hạn là như vậy cũng là chốt lời 30 giá dừng lỗ 7 đến 10 giá ngược lại nếu mà cậu vàng xuống mạnh thì à, hiện nay cậu vàng à, đang có hỗ trợ rất mạnh ở vùng 8x à, đấy như vậy nếu cậu vàng mà quay lại xuống mạnh thì test cạnh trên của tuần sau thì điểm rơi của nó sẽ rơi vào vùng 80 85 đây sẽ khu vực chúng ta mua lên đó chúng ta dừng lỗ 70 nhé à, tùy theo nếu chúng ta mua 85 thì chúng ta dừng lỗ 75 thôi dừng lỗ 0,5% thôi tức là 10 giá còn nếu mà vào cuối tuần nó xuống được đến 80 thì chúng ta dừng lỗ 70 Nói chung là chúng ta mua quanh vùng 80 85 dừng lỗ 10 giá còn chốt lời thì chúng ta sẽ hướng đến cái khu vực 80 này thôi mở cửa tuần nhé trường ngược lại nếu cái khu vực uh, ờ, 80 này bị phá vỡ đấy chúng ta bị dừng lỗ ở vùng giá 7x thì chúng ta tiếp tục canh mua ở vùng giá 5x nhá vùng giá 50 55 đó đây là những cái ngưỡng hỗ trợ trung hạn rất là mạnh khi nào cậu vàng phá qua chúng ta tính sau còn không phá qua cứ về ngưỡng hỗ trợ mạnh chúng ta mua thôi vì thực ra thì uh, với cái ờ, xu hướng đô la index như này thì nhiều khả năng đô la index sẽ đảo chiều mà khi đô la index đảo chiều thì nó sẽ đỡ gây sức ép lên vàng và hoàn toàn có thể phục hồi tăng giá do vậy nếu đô la index chẳng may nó có tiếp tục tạo cái đỉnh giả vượt cái đỉnh cũ này thì nó cũng sẽ tiến đỉnh cũ của nó là tuần trước là tạo 105 nếu nó vượt lên thì nó cũng chỉ vượt lên tầm 105 3 sau đó vẫn đảo chiều thôi quan điểm cá nhân tôi thì đô la index đang ở vùng quá mua khá là mạnh Đấy các chỉ báo kỹ thuật thì cũng đã cho tín hiệu phân kỳ đảo chiều rồi đó đã nhấp nháy tín hiệu đảo chiều đảo chiều thì chắc chắn là phải đảo chiều thôi cũng như không có gì tăng mãi đô la tăng một cầu như vậy nó cũng rất là mạnh rồi tăng một mạch từ 95 tăng lên 105 rất là mạnh 10% sẽ phải đảo chiều điều chỉnh để tích lũy lại trước khi có xu hướng mới cũng như cái ờ, lãi suất ờ, của Mỹ lãi suất trái phiếu chính phủ cũng đã tạo cảm đến đảo chiều rồi nó sẽ đi xuống thôi nó sẽ đỡ sức ép lên các thị trường tài chính khác sức ép à, bán hàng để rút vốn đấy do vậy quan điểm cá nhân tôi thì là vàng tuần tới nhé chúng ta sẽ mua tại hỗ trợ mạnh ở phía dưới chúng ta mua vùng 8x và vùng 5x đấy còn chúng ta bán thì chúng ta cũng bán ở kháng cự phía trên đấy, ngay ngày thứ hai chúng ta có thể canh bán vùng 35 40 nếu giá lên đến nơi còn ngược lại trong tuần thì chúng ta bán dưới 65 nhé bán 6x bán 60 65 nhưng nó 73 đó, chiến lược tuần tới là chúng ta đánh hai chiều vừa lên vừa xuống có thể gọi là vàng đang mò đáy đúng cậu vàng là như vậy nhỉ đối với ờ, dầu dầu thì tuần qua chúng ta cũng giao dịch thành công chúng ta bị dừng lỗ cái lệnh ban đầu chúng ta mua ở linh ờ, vùng ờ, linh năm này chúng ta bị dừng lỗ cái lệnh ban đầu khi chúng ta mua theo cái chen nhỏ này đấy linh năm chúng ta dừng lỗ linh ba 3.5 chúng ta bị dừng lỗ nhưng mà cái lệnh mua thứ hai ở vùng 98 này chúng ta rất là thành công chúng ta chốt lời ở 104 105 rất là phù hợp giá ăn cuối cùng đến 110 cơ tuần tới dầu chiến lược chúng ta như nào hiện nay dầu vẫn đang đi trong cái kênh giá này đó chưa thoát khỏi cái kênh giá này nhưng cái lực chúng ta có thể nhìn thấy là cái lực mua lên của dầu hiện nay đang rất là mạnh Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái lực mua lên của dầu đang rất là mạnh. Đấy. ba phiên tăng giá rất là mạnh. Đấy. Lấp hết hai phiên giảm giá. Tuần qua là chát tuần của độ thị dầu nó là một cây nến rút chân nó rất là mạnh. Nó thể hiện cái lực mua. Cái lực mua rất là mạnh khi dầu xuống vùng giá thấp. Do vậy xu hướng chính của chúng ta tuần tới chúng ta canh mua thôi. Nếu mà lực mua đang mạnh thế này chúng ta không dạy gì chặn đầu xe lửa chúng ta bán cả nhưng mà vấn đề là mua tại đâu quan điểm cá nhân tôi thì M200 tiếp tục là hỗ trợ mạnh và chúng ta sẽ mua quanh M200 thôi M200 hiện nay đang 103 như vậy chúng ta mua dầu quanh 103 nhé cộng trừ 0.2 giá chúng ta sẽ dừng lỗ 2% 101 còn chốt lời chúng ta hướng đến đỉnh cũ 110 như vậy thì dừng lỗ 2 giá chốt lời 7 giá một kèo cũng rất là tốt trường hợp ngược lại nếu chúng ta dừng bị dừng lỗ cái lệnh 103 này thì khi dầu test về cạnh tranh chúng ta vẫn mua thôi Đấy. 985 99 Đấy. chúng ta sẽ dừng lỗ hai giá mua 99 dừng lỗ 97 mua 985 dừng lỗ 96 965 thế thôi còn chốt lời chúng ta 99 đúng không chúng ta hướng về vùng giá 106 này thôi chốt lời 7 giá Đấy, cả hai kèo chúng ta đều chốt lời 7 giá dừng lỗ hai giá đốm dầu chúng ta chỉ canh mua lên thôi lại giống tuần trước cả hai lệnh chỉ là mua lên thôi nếu dừng lỗ lệnh đầu lệnh sau vẫn mua lên và có thể là vẫn có thể chốt lời cả hai lệnh cũng có thể là chốt lời một lệnh dừng lỗ một lệnh không sao cả vì chúng ta dừng lỗ hai giá chốt lời bảy giá chúng ta chốt lời một lệnh thì chúng ta vẫn lãi rất là nhiều đó là đối với dầu đối với à, chứng khoán Mỹ thì sao Đây, chứng khoán Mỹ thì đao chen rõ ràng rồi. Đấy, cứ đáy sau thấp hơn đáy trước chúng ta nhìn rất là rõ ràng. Mà giao cắt vàng MA200, MA50 cũng càng ngày càng tách xa ra. Nó thể hiện xu hướng đao chen dài hạn. Do vậy chứng khoán Mỹ chúng ta cũng chỉ một chiều ờ, canh bán xuống thôi. nhá. Hiện nay chứng khoán Mỹ đang nhấp nháy tín hiệu đảo chiều ngắn hạn. Tức là sẽ có nhịp phục hồi. Nhịp phục hồi chúng ta canh phục hồi lên chúng ta bán thôi. Đây hiện nay đang ờ, chứng khoán Mỹ đang đi trong cái ờ, trong cái chen nhỏ thì chúng ta sẽ canh bán theo cái chen này và khi nó phục hồi lên kháng cự thì nó cũng lên đâu đó quanh 3 33 ngàn hiện nay giá đang 32 ngàn 200 như vậy chứng khoán Mỹ tuần tới chúng ta canh bán quanh 33 ngàn nhé Đó, bán quanh 33 ngàn cộng trừ à, chúng ta sẽ dừng lỗ là một phần trăm như vậy sẽ dừng lỗ tầm uh, ờ, 33 ngàn cộng trừ 50 giá như vậy dừng lỗ là 34.400 à, 33.400 nhé 1% Đấy. Dương lỗ búa 1% thì chúng ta chốt lời 3, 3 đến 4% thôi Tức chốt lời tầm 1.000 đến 1.500 giá Chiến lược tuần là như vậy Bán 33.000 thì chúng ta sẽ chốt lời ở 32.000 hoặc là đáy cũ của nó là 32.300 à 31.300 như vậy chúng ta chốt lời 1.000 đến 1.800 giá nhé. Còn dừng lỗ thì 350 giá. Một kéo rất là tốt. Đó chỉ số Dow Jones. Còn đối với chỉ số SP500. SP500 tương tự Dow Jones thôi. Chúng ta canh phục hồi lên để bán thôi. Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn trên H4 thì đang nhấp nháy tín hiệu đảo chiều rồi. Như vậy, tại sao đảo chiều chúng ta không mua lên? Bởi vì bây giờ xu hướng nó đang là downtrend theo tôi thì là chúng ta cứ canh trên bán xuống vì từ lúc thị trường đao chen từ tháng 2 giờ chúng ta cũng chỉ ăn cầu cầu bán xuống thôi mà cầu nào bán xuống của chúng ta cũng chốt lời do vậy chúng ta cứ đúng cái chiều mà chúng ta đánh thôi theo tôi thì chỉ số Nasdaq này sẽ phục hồi lên đâu đó quanh 4.200 4.200 nhá chúng ta sẽ bán quanh 4.200 cộng trừ 20 giá chúng ta dừng lỗ khi giá phá qua 4.300 còn chốt lời chúng ta hướng về 3.900 đây. Như vậy chúng ta chốt lời 300 giá, dừng lỗ 100 ờ, giá. tỷ lệ 31 cũng rất là tốt, không vấn đề gì cả. Đối với chỉ số Nasdaq. Chỉ số Nasdaq tương tự chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P 500 thôi. Tín hiệu đảo chiều ngắn hạn thì cũng đang nhấp nháy rồi, cho tín hiệu đảo chiều ngắn hạn. Tuy nhiên, xuống chung và dài hạn thì vẫn là giảm do vậy chúng ta canh à, trên bán xuống thôi chỉ số Nasdaq này chúng ta sẽ canh phục hồi về quanh vùng 13.100 à, cộng trừ 50 giá nhé 13.100 dừng lỗ của chúng ta sẽ là 13.600 như vậy dừng lỗ 500 giá đấy cũng không ít đâu nhưng ngược lại chốt lời chúng ta chốt lời rất là xa đúng ạ chốt lời chúng ta sẽ hướng đến vùng giá 12.000 đấy chốt lời à, dừng lỗ 13.100 à, 13.600 chốt lời 12.000 hoặc xa hơn là chúng ta hướng về đáy cũ 11.700 như vậy chốt lời 1.000 đến 1.300 giá dừng lỗ 500 giá đó đối với chỉ số Nasdaq à, đó là đối với chứng khoán Mỹ nhé bây giờ chúng ta sẽ xét à, đến các cặp tiền tệ thôi các cặp tiền tệ của chúng ta thì à, cặp EU chúng ta đã khớp lệnh rồi tuần qua chúng ta bay đúng không ạ Chúng ta bay quanh 350 Giá xuống đúng 345 ờ, thì giá quay đầu thôi Như vậy lệnh của chúng ta đã khớp Khớp thì chúng ta ngồi chờ chốt lời thôi nhé Chúng ta vẫn duy trì cái dừng lỗ Khi giá phá qua là 10 à, 290 Đấy Còn chốt lời thì chúng ta hướng đến à, Chúng ta mua ở 360 Chúng ta hướng đến là 600 Chốt lời 250 pip nhé Hiện nay chúng ta mới đang lời được có 40 pip, được còn 50 pip thôi. Chúng ta cứ ngồi chờ thôi. Khi nào giá tăng thêm 200 pip nữa thì chúng ta chốt lời. Đấy. Còn bạn nào mà không có lệnh thì tuần tới chúng ta vẫn canh mua thôi. Hiện nay giá đang đóng cửa 10407. Chúng ta vẫn canh mua thôi. 1.0360 350. Đấy. Và vẫn dừng lỗ như cũ thôi. Không có vấn đề gì cả euro ờ, thì theo tôi là USD thì nhấp nháy tín hiệu đảo chiều thì sẽ đảo chiều thôi đồng euro sẽ mạnh lên đối đồng bảng thì sao đồng bảng cũng có tín hiệu đảo chiều rồi các bạn nhé đấy trên nến daily cũng đã xuất hiện cặp nến đảo chiều như vậy đồng bảng chúng tạm canh mua thôi mà đồng bảng cũng có phân kỳ à, dương cảnh báo đảo chiều như vậy thì đồng bảng chúng tạm canh mua bây giờ chúng ta canh mua làm sao để chúng ta vẫn phải dừng lỗ ở phía dưới cái đáy này đáy hôm trước là đây đáy hôm trước là 1.2156 như vậy chúng ta phải dừng lỗ ở dưới cái đáy này tức là 1.2140 nếu như vậy chúng ta dừng lỗ 60 pip thì chúng ta sẽ canh điều chỉnh giá điều chỉnh về 1.2200 tức là hiện nay giá đang là 1.259 như vậy là chúng ta sẽ canh giá điều chỉnh 60 pip thì chúng ta vào lệnh nhé. 1.200 cộng trừ 10 pip. Chúng ta dừng lỗ 1.2140 nhé. Còn chốt lời chúng ta sẽ hướng đến vùng giá 1.2400. Như vậy chúng ta chốt lời 200 pip còn dừng lỗ là 60 pip. Một kèo cũng tốt, chất lượng. Mà cái ờ, cặp đến đảo chiều đã xác nhận rồi. Do vậy khả năng chúng ta mua được bị dừng lỗ là rất thấp đối với đồng à, USD CAD USD CAD thì à, đã xuất hiện à, nến đảo chiều trên daily rồi chúng ta chỉ canh bán thôi vấn đề nó có hồi lên cho chúng ta bán hay không thì nó lại là một chuyện khác hiện nay giá đang ở mức là 1.2911 như vậy chúng ta sẽ phải dừng lỗ phía trên cái cây nến đảo chiều daily này Hôm trước đỉnh của nó là 1.3077 như vậy chúng ta dừng lỗ 1.3100 đi. Dừng lỗ 1.3100 như vậy chúng ta sẽ canh bán tại đây. 1.3050 nếu giá hồi lên nhé. Đấy, còn nếu giá không hồi lên thì sao? Không hồi lên thì chúng ta thôi, không bán nữa. Đấy, H4 đã xuất hiện ở cây nến ờ, doji đà cây nến ờ, búa đảo chiều rất là đẹp. Nếu mà tôi theo dõi như này thì chắc chắn tôi sẽ khuyến nghị quý vị bán. Nhưng rất tiếc là tôi không nhìn cặp này hàng ngày Một nến rất là đẹp quý vị này Nến này nến siêu đẹp luôn Như vậy chúng ta đành phải trông chờ vận may là nếu giá phục hồi lên Test lại gần vùng đỉnh thì chúng ta bán thôi Còn không phục hồi lên thì thôi chịu Đó Đối với đồng ờ, USD CAD này tuần tới chúng ta canh bán nhé 1.3050 Dừng lỗ 1.3150 pip Chốt lời dừng lỗ 50 pip thì chốt lời tra 50 pip thôi 120 âm 9 đấy, đúng đáy của cây nến tuần trước đối âm đồng AUD USD đồng AUD USD này thì ờ, cũng khó đấy cặp nến đảo chiều nhưng mà không rõ ràng lắm H4 cũng tạo cây búa đi lên rồi này như vậy chúng ta canh mua thôi nhé à, chúng ta vẫn phải dừng lỗ phía dưới cây búa này đấy là nguyên tắc rồi Đấy, tuần trước đang là 0.6830 như vậy chúng ta ít nhất chúng ta phải dừng lỗ 0.6800 thôi 6810 thôi ít nhất phải cách 20 pip như vậy chúng ta sẽ canh giá điều chỉnh xuống 0.6870 đây điều ra điều chỉnh xuống khu vực này 6860 hiện nay giá đang là 0.6939 như vậy giá cần điều chỉnh xuống đến 60 đúng không? À, 40 đi, 40 xuống đến 60, giá điều chỉnh 80 pip thì chúng ta vào lệnh nhá. Chúng ta dừng lỗ 50 pip thì chúng ta sẽ chốt lời 150 pip, tức là 0.700. Đấy. Rõ ràng ờ, chiến lược rất là rõ ràng nhé. Chiến lược chủ yếu chúng ta canh mua đối với các cặp tiền tệ khác trong tuần tới. Tức là dự kiến USD có thể phục hồi nhẹ đầu tuần sau đó sẽ giảm giá. Đối với đồng à, NZD USD đô la New Zealand. Đồng này thì cũng tương tự như những đồng kia thôi nhưng mà tín hiệu đảo chiều của nó không được rõ ràng lắm. Ừ. Có lẽ đồng này chúng ta không giao dịch. Tuần qua đồng này chúng ta bán thành công, chúng ta bán khi nó test lại cạnh trend này 0.6340 này cũng xuống được 150 à, pip vừa đủ để chúng ta chốt lời đồng này tuần tới chúng ta không giao dịch nữa chúng ta chuyển sang với đồng à, USD à, Yên Nhật đối đồng USD Yên Nhật này thì daily đã xuất hiện nến đảo chiều rồi rất là đẹp Đấy. một cây búa đảo chiều rất đẹp đồng này chúng ta canh bán thôi nhé chúng ta dừng lỗ trên cây búa này thôi cây búa này đỉnh của nó là 1.31.3 như vậy chúng ta dừng lỗ 1.31.5 và nếu giá điều chỉnh lên thì chúng ta bán thôi 1.315 úi giời hiện nay giá đang là 1.292 khó đấy khó lên để chúng ta bán đấy bởi vì ít nhất thì giá phải ờ, điều chỉnh lên tầm ờ, quanh 1.31 này 1.39 này chúng ta mới bán được thôi kệ lên thì chúng ta bán không thôi chúng ta cứ nhớ tôi chốt điểm là dừng lỗ 1315 đấy quay đỉnh doji còn nếu giá điều chỉnh lên 1.38 39 này chúng ta có thể bán này đấy. chốt lời chúng ta hướng về 128 thì chốt lời 300 giá thì dừng lỗ 60 giá cũng là phù hợp thôi đối với đồng à, bảng trên yên nhật Đồng bảng trên Yên Nhật thì này thì nó đang đau chen nhưng mà cái xu hướng của nó thì lại không rõ ràng. Bảng trên Yên Nhật này chúng ta chỉ canh bán thôi nhé. Tuần tới nếu giá phục hồi lên test M200 chúng ta bán. 162.5 162.5 162.6 1.62.5 cộng trừ 10 pip. Chúng ta dừng lỗ 60 pip. 163.1 Đấy, dừng lỗ 60 pip chốt lời thì 200 pip thôi ừ, số 200 pip ít quá tôi nghĩ chốt lời phải 4, ít nhất là 300 pip bán 162.5 thì chốt lời ít nhất là 159 hà 350 pip sai chúng ta chốt lời 156 nó không đồng bảng nó biến động rất là mạnh đó. Ok đó là toàn bộ nhận định ờ, thị trường vàng Forex các cặp tiền tệ dầu và chứng khoán Mỹ tuần từ ngày 16 đến ngày 21 thì chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công